Xin chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các em ở trong buổi học ngày hôm nay Các bạn ơi chúng mình có nhìn rõ và có nghe rõ không? Hơi bị mờ một chút xíu đúng không? Ừ, mạng của chỗ chị đang hơi đang đang hơi bị trục trặc một chút xíu Không biết là các bạn có nhìn rõ và có nghe rõ không? Ừ, xin chào các bạn Các bạn phản hồi cho chị biết nhá Rồi, xin chào các em Ừ, chúng mình đã vào học được chưa nhở? Cứ đúng lúc mà chị phát trực tiếp thì mạng lại trục trặc Thế là mãi mới phát được cho các bạn Không biết là các em xem có bị ảnh hưởng gì không Chúng mình có nhìn rõ và có nghe rõ không nào rồi, xin chào các em Các bạn nhớ nhá là hôm qua trong buổi khai giảng chị cũng đã hướng dẫn đấy Là khi mà chúng mình vào học cái là chúng mình sẽ điểm danh bằng cách là bình luận Giúp cho chị với cú pháp là họ và tên cùng với dòng chữ đó chính là đã vào học Đồng ý không? Ừ, rồi xin chào các em Xin chào các bạn Ồ chị đã thấy có gần 100 bạn vào xem rồi này Gần 100 bạn vào học rồi Tinh thần vẫn không kém gì so với buổi khai giảng đúng không? Chị còn biết là hôm nay có nhiều bạn còn à, gọi là quyết tâm vào học Bởi vì hôm qua là đã bị vướng lịch rồi Hôm qua đã bị có việc bận rồi Thế nên là hôm nay quyết tâm vào học Thế thì không biết là có những bạn nào quyết tâm ở đây đây Ừ, hôm nay thì chúng mình sẽ bước vào buổi học kiến thức chính thức đầu tiên ở trong khóa học mùa hạ của chúng ta Và chúng mình sẽ đến với văn bản Chuyện người con gái Nam Sương Như chị đã giới thiệu trong buổi khai giảng ngày hôm qua đấy Là khóa học mùa hạ này thì chúng mình sẽ tập trung vào chuyên đề văn học trung đại với những cái bài học nho nhỏ để chúng mình tìm hiểu và phân tích chi tiết về những văn bản này. Thế nên là các bạn hãy mau chóng vào học và hãy chuẩn bị đầy đủ đồ dùng bao gồm là sách giáo khoa này, vở ghi này, bút viết này để bắt đầu buổi học ngày hôm nay cùng với chị nhá. Rồi, xin chào chúng mình. Các bạn ơi, có bạn nào mà chúng mình bị chặn bình luận ý Có những tài khoản chị cũng không rõ là bị làm sao Nhưng mà không bình luận được trong những phần phát trực tiếp này của chị Thì các bạn có thể là nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên cho cơ sở Những cái băn khoăn, những cái thắc mắc Hoặc là những cái phản hồi của các bạn nhá Nếu như chúng mình không bình luận được Hoặc là nếu như mà các em đồng tình với những ý kiến Cũng như là với những kiến thức mà chị hướng dẫn Các bạn có thể phản hồi bằng cách là thả tim Đồng ý chưa? Rồi, chốt lại như vậy nhá rồi ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu vào nội dung của buổi học ngày hôm nay luôn Chúng mình sẽ đến với văn bản Chuyện người con gái Nam Sương của tác giả Nguyễn Dữ Nếu như chúng mình học về văn bản này ở trên lớp Chúng ta sẽ đi lần lượt từ các phần là tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm này Sau đó là đọc hiểu văn bản này Sau đó là sẽ đến phần tổng kết Đúng không? Thế nhưng trong khuôn khổ của khóa học mùa hạ này Chị thì đặt mục tiêu là sẽ hướng dẫn các bạn vừa nắm bắt được kiến thức Lại vừa nắm bắt được cách phân tích, cách diễn đạt trong bài văn nghị luận nữa cơ Thế nên rằng là chị sẽ hướng dẫn các bạn theo một cái bố cục và theo một cái cách khác một chút xíu nhá Không giống như trong quá trình chúng ta học ở trên lớp đối với các văn bản Nhớ chưa nào? Và chị cũng không cùng đọc lại toàn bộ văn bản với các bạn đâu Nhớ chưa? Cái đó chúng ta đã cùng với nhau làm ở trong chiến dịch tiếp cận văn chín rồi này Và chị cũng đã lưu ý cho các bạn trước buổi học ngày hôm nay Đấy là đọc trước cho chị về văn bản này rồi Để ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt tay vào phân tích luôn Đồng ý không? Thế thì về văn bản chuyện người con gái Nam Sương, chúng ta có những cái kiến thức trọng tâm cần phải ghi nhớ như sau. Đồng ý chưa nào? Đối với mỗi văn bản thì chúng ta đều có cái mảng kiến thức trọng tâm Thì đối với văn bản chuyện người con gái Nam Sương Trích truyền kỳ mạn lục của tác giả Nguyễn Dữ Thì chúng mình có những cái kiến thức trọng tâm như sau Một là chúng mình cần phải nắm bắt kiến thức về nhân vật Vũ Nương Đồng ý chưa nào? Thứ hai là chúng ta cũng cần phải nắm bắt kiến thức về nhân vật trương sinh. Đó. Thứ ba là chúng mình cần phải nắm bắt kiến thức liên quan đến các chi tiết các yếu tố kỳ ảo Thứ tư này là chúng ta cần phải nắm được về chi tiết chiếc bóng. Đó, và phần thứ năm thì mở rộng, khái quát hơn một chút xíu Những bạn học sinh giỏi thì chú ý vào đây nữa Đó chính là kiến thức về giá trị hiện thực Chị viết tắt nhá Và giá trị nhân đạo của văn bản này Đấy, đấy là năm cái mạng kiến thức trọng tâm mà chúng ta cần phải nắm bắt được khi tìm hiểu về văn bản chuyện người con gái Nam Dương. Và trong khuôn khổ của buổi học này, với khoảng độ từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thì chúng mình sẽ tập trung vào mạng kiến thức quan trọng nhất trong năm mạng kiến thức này đó chính là về nhân vật Vũ Nương các bạn nhé. Buổi tối ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau phân tích tìm hiểu này rồi phân tích thật là chi tiết về nhân vật Vũ Nương. Đồng ý với chị không? nhá. Đó, thế là sau buổi học này chúng mình sẽ cùng với nhau xử lý được một đề bài, đó chính là đề bài cảm nhận phân tích về nhân vật Vũ Nương đấy. Đồng ý chưa nào? Nhá, hôm nay chúng ta sẽ tập trung về cái mảng kiến thức là về nhân vật Vũ Nương. Rồi, ok chưa ạ? Thế thì xây dựng cái khung kiến thức, xây dựng cái khung ý chính phân tích về nhân vật Vũ Nương Không biết là ở đây đã có những bạn nào chúng ta đã có những cái hiểu biết đầu tiên về nhân vật này chưa? Cảm nhận của các em về nhân vật này Hãy dùng một số những cái từ ngữ để nêu ra cảm nhận của các bạn về nhân vật này được không ạ? Các bạn ơi, nào, trước khi chúng ta đi vào phân tích thì chị rất mong là có thể lắng nghe cái ý kiến của các bạn là một vài những cái cảm nhận có thể là sơ qua thôi nhưng đó là cảm nhận suy nghĩ của các em về nhân vật Vũ Nương này. Các em cảm thấy Vũ Nương là một người như thế nào? Đó, đồng ý chưa? Nhá, các bạn cảm thấy Vũ Nương là một người như thế nào? Các bạn có thể dùng một vài những cái từ ngữ trong vốn từ của mình để nói về uh, nhân vật này được không? Không cần quá dài nhá, viết ngắn gọn thôi Nêu ra cho chị một số từ ngữ thôi Để chị xem là các bạn đã nắm bắt thông tin về nhân vật này như thế nào bởi vì chị biết ở đây đã có những bạn là chúng ta cũng đã có sự tìm hiểu về kiến thức lớp 9 rồi, đúng không? Thậm chí có những bạn nhá là chúng ta cũng đã nhận những cái bộ tài liệu phân tích mẫu về các cái nhân vật, về các văn bản văn học trung đại rồi. Thế nên là chắc là chúng ta cũng đã có một chút xíu sự hình dung, đúng không? Nào, cho chị biết nào là một người vợ thủy chung này À Vũ Nương rất xinh đẹp là người con dâu hiền thảo là người vợ chung thủy Vũ Nương là một người hiền lành Rồi ok chị ghi nhận những cái chia sẻ của các bạn nhé Có phẩm hạnh tốt đẹp Rồi hầu như đều là đều là những lời khen ngợi đúng không? Mỗi bạn một cái từ ngữ khác nhau nhưng mà chị thấy tự chung ở đây đều là những lời khen ngợi. Rồi, trước tiên là chị ghi nhận những lời khen ngợi đó của các bạn nhé Bởi vì là chắc chắn các bạn phải có sự tìm hiểu thì chúng ta mới có được những cái từ ngữ như vậy để diễn đạt Đúng không? Có thể là chúng ta đã từng đọc ừ, tài liệu, đã từng đọc về văn bản này Hoặc là chúng ta nghe đâu đó Đấy, nhưng mà trước hết là chị trân trọng những cái sự tìm hiểu trước đó của các bạn Còn bây giờ này, Ừ, rồi ok. À ở đây có một bạn đưa ra ý kiến là đức tính truyền thống và số phận oan trái. Bạn có nói đến hai cái khía cạnh mà chị cũng muốn các bạn tập trung chủ yếu ở đây về nhân vật Vũ Nương các bạn nhé. Về nhân vật Vũ Nương ấy thì chúng mình sẽ cần phải phân tích và làm rõ hai cái yếu tố liên quan đến nhân vật này. Một là những vẻ đẹp Đồng, đồng ý không ạ? Nhá, là những vẻ đẹp của nhân vật Là cả vẻ đẹp ngoại hình này, vẻ đẹp phẩm chất này Và thứ hai là tuy rằng Vũ Nương mang rất nhiều những cái vẻ đẹp đáng quý như thế Là khuôn vàng thước ngọc của người phụ nữ trong xã hội phong kiến như thế Nhưng nàng lại không tránh khỏi cái số phận oan trái của người phụ nữ trong xã hội xưa Vậy nên có hai yếu tố chúng mình cần phải làm rõ Thứ nhất là vẻ đẹp toàn diện của Vũ Nương Và thứ hai là số phận bất hạnh của nàng rồi, thế thì để làm rõ, để mà làm rõ được cho cái vấn đề như vậy Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần của một bài viết nhá Phần 1 là chúng ta sẽ có, à, cái phần mở bài Đúng không ạ? Trước tiên là chúng ta phải có phần mở bài Ok chưa? Nào, chúng mình có phần mở bài giúp cho chị nào Có rất là nhiều cách để mà mở bài các bạn ạ Chúng mình có thể mở bài đi từ tác giả tác phẩm này Chúng mình có thể là mở bài đi từ đoạn thơ này Chúng mình có thể mở bài đi từ nhận định này Chắc là các bạn đều rất mong muốn có thể viết được những cái phần mở bài thật là hấp dẫn Đúng không? Thế như thế nào là một mở bài hấp dẫn? Trước tiên đó phải là một mở bài đúng đã nhá. Mở bài đúng là khi mà chúng ta nêu được đúng vấn đề nghị luận và phạm vi dẫn chứng. Nghĩa là mở bài phải giới thiệu được là tôi phân tích về nội dung gì ở trong cái bài văn này Và nội dung đó thì tôi sử dụng những dẫn chứng nào ở trong cái bài văn này Đấy, đồng ý chưa ạ? Đấy là cái yêu cầu quan trọng nhất của phần mở bài các em cần phải nêu được Và để nêu ra phần đó ấy, thì chúng ta có nhiều cách dẫn dắt Đấy, thế là đi từ một mở bài đúng, chúng ta có một mở bài hay Là khi các em có những cái cách dẫn dắt mới lạ này, uyển chuyển này, nhịp nhàng này Ok chưa? Rồi, bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các bạn một phần mở bài hoàn toàn mới mà có lẽ các bạn sẽ chưa được nghe đâu. Và chị sẽ chọn cách là đi từ phần một cái đoạn thơ nho nhỏ Cũng không phải là thơ đâu Mà là những câu lục bát Những cái câu chuyện thơ ở trong tác phẩm Truyện Kiều Trong tác phẩm Truyện Kiều Tác giả Nguyễn Du đã từng viết đã cho lấy chữ hồng nhan Các bạn cứ viết cùng với chị nhá Sau đó thì chị sẽ giải thích này đã cho lấy chữ hồng nhan làm cho cho hại cho tàn cho cân đã đầy vào kiếp phong trần đã đầy vào kiếp phong trần Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi Đây là những câu thơ của tác giả Nguyễn Du viết ở trong tác phẩm Truyện Kiều. Chị chọn những câu thơ này bởi vì đây là những câu mà nói về cái số phận của kiếp hồng nhan trong xã hội xưa. Kiếp hồng nhan là để chỉ những người phụ nữ Họ có vẻ đẹp về nhan sắc, họ có vẻ đẹp về phẩm chất Thế nhưng hồng nhan thì bao giờ cũng đi liền với chuyện bạc mệnh các bạn ạ Nhá, đấy, đã đi liền với chuyện bạc mệnh nó là một cái điều gì đấy không thể nào lý giải được Thế nên rằng sau khi trích những câu thơ này ra Chị sẽ có sự dẫn dắt như sau này Phận đàn bà hồng nhan thì cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu đã cho lấy chữ hồng nhan làm cho cho hại cho tàn cho cân nghĩa là đã mang cái kiếp hồng nhan ở trong cái đời sống này rồi ấy, thì kiểu gì cũng sẽ bị hại kiểu gì cũng sẽ gặp những cái biến cố tai ương hồng nhan bạc mệnh mà nó đã trở thành những cái vế câu nó đi liền với nhau rồi đã đầy vào kiếp phong trần sao cho sỉ nhục một lần mới thôi Phận đàn bà hồng nhan thì cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Và khi số phận con người, khi số phận người phụ nữ bị vùi dập giữa thói đời tàn ác, thì những tâm hồn văn chương sao có thể không động lòng xa xót. Đồng ý chưa ạ? Nhá, ok không các bạn ơi? Các bạn có xem rõ không nhở? Chị thấy hình như là mạng đang hơi chập chờn một chút xíu Các bạn có xem rõ không? Có bị giật giật giật giật không các em? khổ ghê cơ hay là do hôm nay nhiều bạn vào học quá <laughs> thế nên rằng là mạng nó cũng hơi sợ thì phải hơi rén <laughs> ok không ạ nhá đây chị đang hướng dẫn các bạn dẫn dắt đi từ cái đoạn thơ này để trích ra để nói về văn bản chuyện người con gái nam xương và nêu ra về nhân vật vũ nương chị trích lại ở đây các bạn có thể ghi lại vào cái sổ tay dẫn chứng của mình và các bạn lắng nghe thật kỹ cái cách để mà chị dẫn dắt này nhá. Sau khi chị trích xong bốn câu này, chị sẽ dẫn dắt từ cái nội dung của bốn câu. Phận đàn bà hồng nhan thì cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Và khi số phận con người bị vùi dập giữa thói đời tàn ác thì những tâm hồn văn chương sao có thể lạnh lùng mà không động lòng xa xót không nằm ngoài cảm hứng nhân đạo cao cả ấy, tác giả Nguyễn Dữ đã vận dụng bút lực của mình để cất lời cảm thương, cất lời bênh vực, cất lời ngợi ca cho người phụ nữ thông qua trang truyện Chuyện người con gái Nam Sương. Ở đó, nhân vật Vũ Nương hiện lên với đủ đầy những phẩm chất tốt đẹp nhưng phải chịu một số phận vô cùng bất hạnh và nghiệt ngã. Đấy, các bạn hình dung ra chưa ạ? Nhá, sau đó là chị đi vào dẫn dắt này thì chị dẫn dắt từ nội dung của bốn câu này. Sau đó là ở à đây nhá, chị dẫn dắt từ nội dung của bốn câu này. Nội dung đoạn thơ mà chị đã sử dụng này. Sau đó chị nêu ra về cái nguồn cảm hứng mà tác giả Nguyễn Dữ được mệnh danh là người mở đầu cho cái chủ nghĩa ấy đấy. Đó chính là chủ nghĩa nhân đạo. Chị nhắc đến nguồn cảm hứng nhân đạo, chủ nghĩa nhân đạo. Nhá, và sau đó thì chị sẽ nêu ra văn bản chuyện người con gái Nam Sương. Đồng ý không? Đấy, rồi cuối cùng thì chị nêu vấn đề ở đây, đó chính là nhân vật Vũ Nương. Các bạn hình dung ra chưa nào? Ở đây thì chị không muốn là chị chép ra một cái phần mở bài Rồi các bạn cũng chỉ biết viết có đúng một phần mở bài như thế Mà cái quan trọng là chị truyền cho các bạn cái bí kíp luôn nhá Thì khi mà các bạn muốn viết những phần mở bài đi từ một đoạn thơ ấy Thì cách đơn giản nhất là sau khi trích thơ xong Các bạn có một câu để khái quát về nội dung của đoạn thơ ấy Sau đó nêu đến cái sự liên quan giữa đoạn thơ này và tác phẩm chính chúng ta đang muốn phân tích. Và cuối cùng, đã nêu ra được tác phẩm rồi thì chỉ cần một câu nữa chúng ta nêu ra vấn đề nghị luận. Thế là ổn luôn. Thì ở đây, chị dẫn dắt như thế này nhá. Sau khi trích thơ xong này, chị dẫn dắt một câu để dẫn dắt về nội dung của đoạn thơ đó. Phận đàn bà hồng nhan thì cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Đồng ý chưa ạ? Sau đó chị nêu ra về cảm hứng nhân đạo Chính là cái sự liên kết Là sợi dây liên kết tương đồng giữa đoạn thơ này Và tác phẩm chính mà chị muốn phân tích này Nhá, sau đó chị nêu ra là gì? Khi số phận con người bị vùi dập giữa thói đời tàn ác Thì những tâm hồn văn chương Sao có thể lạnh lùng Sao có thể không động lòng xa xót Đấy, đồng ý chưa ạ? Đấy chính là cảm hứng nhân đạo đấy Là động lòng thương xót, thương cảm, thấu hiểu, trân trọng Cho những cái số phận bạc mệnh ở trong cuộc đời Đúng không ạ? Đặc biệt là số phận người phụ nữ rồi, sau đó chị nêu ra về tác phẩm chính này Không nằm ngoài cảm hứng nhân văn cao cả ấy Tác giả Nguyễn Dữ đã vận dụng bút lực của mình Để, à, để cất lời cảm thương, bênh vực, ngợi ca cho người phụ nữ Thông qua trang truyện, chuyện người con gái Nam Sương thì chuyện người con gái Nam Sương là tên văn bản mà Nên là chị sẽ để trong ngoặc kép nhá Còn trang truyện thì chuyện đó là TR Nhớ chưa ạ? Là ý của chị là muốn nhắc đến một tác phẩm truyện đấy Đấy, đồng ý chưa? Sau khi mà nêu ra được tác phẩm rồi thì rất là đơn giản Chị nêu ra nhân vật Vũ Nương như sau Ở đó, nhân vật Vũ Nương hiện lên với đủ đầy những phẩm chất tốt đẹp Nhưng phải chịu một số phận bất hạnh và nghiệt ngã Đó, các bạn hình dung ra chưa ạ? Đấy, đấy chính là cách chúng mình viết mở bài nhá Và không những là áp dụng cho văn bản này Cho đề bài về nhân vật Vũ Nương Mà chúng mình áp dụng cái cách viết như thế này Cho tất cả các văn bản khác đều được đó chính là cách đi từ một đoạn thơ có nội dung tương đồng, có cái sự gặp gỡ với tác phẩm chính mà chúng ta muốn phân tích. Đồng ý không ạ? Nhá. Rồi các bạn ơi, lác lắm à? Các bạn ơi, chúng mình có nghe được không? Chúng mình có nghe được không nhở? Mạng kém quá trời luôn ấy Các bạn ơi chúng mình có nghe được không ạ? Đã ổn hơn chưa? Đã ổn hơn chưa chúng mình ơi? Ừ. <laughs> Mạng hơi lag à? Chị còn chị còn đọc được có một chút xíu bình luận của các bạn thôi đây này Rồi ok, không nghe rõ luôn hả? Biết làm như thế nào bây giờ nhở? Chị đã không dùng wifi nữa mà chị phải dùng 4G rồi mà nó vẫn không được ổn lắm nhở Đây, các bạn ơi, chúng mình chịu khó lắng nghe Nếu như, nếu như mà tình hình ngày hôm nay khó để khắc phục được Thì chị sẽ học chị sẽ tổ chức buổi học bù cho các bạn vào ngày mai luôn nhá Ngày mai là ngày nghỉ của chúng ta đúng không? Trong lịch học là ngày nghỉ đấy Thế nhưng mà nếu như hôm nay mà không thể khắc phục được ấy Thì chúng ta sẽ nắm chọn cái phần mở bài này trước Sau đó buổi ngày mai chị sẽ tổ chức dạy bù cho các bạn về phần nội dung này luôn nhá Đồng ý không ạ? À? <laughs> Rồi ok ừ, Đây các bạn ơi Thế thì hôm nay chúng ta chịu khó Chịu khó lắng nghe Và nắm bắt được cách viết mở bài này được không ạ Đây chị cùng viết với các bạn nhé Chị cùng viết với các bạn luôn này Đây phần dẫn dắt này Chị đánh dấu đây là phần 1 ạ Nhá, nêu ra nội dung của đoạn thơ là chị dùng câu số 1 Tiếp tục này, nêu về cảm hứng nhân đạo là chị sử dụng câu số 2 Đồng ý chưa? Nêu về văn bản chuyện người con gái Nam Sương là chị sử dụng câu số 3 Đấy, và cái câu nêu vấn đề của chị là câu số 4 Thế thì chị sẽ viết như sau này Trước tiên chị có câu số 1 ạ Đây nhá, viết hoàn chỉnh luôn này Nhớ là phải trích thơ trước nhá Đầu tiên là chúng mình trích thơ Trích 4 câu thơ bên trên ra đã cho lấy chữ hồng nhan làm cho cho hại cho tàn cho cân đã đầy vào kiếp phong trần sao cho sỉ nhục một lần mới thôi sau đó, chị có câu số 1, chị viết sát với lề để đánh dấu rằng đây là một đoạn chứ không phải là chị bước sang một đoạn thơ mới nhá. Sau khi trích thơ xong, nếu như mà các em muốn viết tiếp đối với cái đoạn văn đó ấy, thì các bạn nên viết sát với lề chứ chúng mình đừng lùi đầu dòng nhá. Bởi vì chỉ cần lùi đầu dòng thôi là các bạn bắt đầu bước sang một cái đoạn văn mới rồi. Mà trong khi phần mở bài được quy định là chỉ trong vòng một đoạn văn thôi mà Đúng không? Nên chúng mình nên viết sát với lề Đấy, và ở đây là chị sử dụng đánh số thứ tự như thế này để các bạn hiểu thôi nhá Còn khi đi thi hay là khi viết bài thì chúng mình đừng có đánh số, nhớ chưa nào? <laughs> Rồi, bây giờ chị có một câu để nêu ra nội dung đoạn thơ này Phận đàn bà hồng nhan Phận đàn bà hồng nhan thì cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu thì cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu chấm xong câu số 1 nhá nội dung đoạn thơ nói về cái kiếp hồng nhan bạc mệnh đồng ý chưa tiếp tục sang đến câu số 2 để dẫn dắt đến cảm hứng nhân đạo này. Và khi số phận con người bị vùi dập giữa thói đời tàn ác Đồng ý chưa ạ? Nhá, khi số phận con người bị vùi dập giữa thói đời tàn ác thì những tâm hồn văn chương thì những tâm hồn văn chương sao có thể lạnh lùng vậy không động lòng xa xót không động lòng xa xót bình thường chúng ta nghe là xót xa đúng không nhưng ở đây chị đảo một chút xíu để cái giọng điệu của câu văn mới lạ hơn và nó cũng nhịp nhàng hơn đồng ý không ạ đôi khi những cái cụm từ quen thuộc chúng ta đảo vị trí của nó nhưng phải đảm bảo là ý nghĩa là có nhá phải có ý nghĩa chứ không phải là chúng ta đảo vô tội vạ đâu thì ở đây từ xót xa ấy, đảo lại là xa xót thì nó vẫn bao hàm cái ý nghĩa như vậy đấy đồng ý chưa nào đó, thế là chị đã nêu ra về cảm hứng nhân đạo rồi đấy Đó là khi mà những tâm hồn văn chương động lòng trước những nỗi khổ đau bất hạnh của số phận con người trong đời sống đó, tiếp tục này, chị đến với câu số 3 Câu số 3, đó là câu để nêu ra văn bản chuyện người con gái Nam Sương Không nằm ngoài cảm hứng nhân đạo cao cả không nằm ngoài cảm hứng nhân đạo cao cả Vậy, tác giả Nguyễn Dữ đã vận dụng ngòi bút của mình hoặc là đã vận dụng bút lực của mình Để làm gì ạ? À, để cất lời cảm thương. Để cất lời cảm thương. Để cất lời binh vực và ngợi ca. Cho người phụ nữ qua trang truyện mở ngoặc kép chuyện người con gái nam xương chấm đồng ý chưa Đấy, thế là xong cái câu nêu ra văn bản nhá Tiếp tục bây giờ chỉ có câu cuối cùng là câu để nêu ra về nhân vật Vũ Nương này Câu số 4 Ở đó Nhân vật Vũ Nương Được khắc họa với đủ đầy những phẩm chất tốt đẹp. Nhưng phải chịu một số phận phải chịu số phận bất hạnh và nghiệt ngã. Hoặc là các bạn có thể thay từ nghiệt ngã, thay từ bất hạnh bằng những cái từ khác đồng nghĩa ví dụ như là oan trái, ví dụ như là đắng cay. Đấy, đồng ý chưa nào? Đó, thế là bây giờ chị đọc lại toàn bộ cái phần mở bài chúng ta đã cùng thiết lập nhé đã cho lấy chữ hồng nhan làm cho cho hại cho tàn cho cân đã đầy vào kiếp phong trần sao cho sỉ nhục một lần mới thôi phận đàn bà hồng nhan thì cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu khi số phận con người bị vùi dập giữa thói đời tàn ác thì những tâm hồn văn chương sao có thể lạnh lùng mà không động lòng xa xót không nằm ngoài cảm hứng nhân đạo cao cả. Tác giả Nguyễn Dữ đã vận dụng bút lực của mình để cất lời cảm thương, bênh vực, ngợi ca cho người phụ nữ thông qua trang truyện Chuyện người con gái Nam Sương. Ở đó, nhân vật Vũ Nương đã được khắc họa với đủ đầy những phẩm chất tốt đẹp nhưng phải chịu số phận bất hạnh và nghiệt ngã. Đó, các bạn ơi, hình dung ra chưa? Nhá, các bạn ơi, chị viết cùng với các bạn này các em xem có ổn không? Các bạn đã viết được chưa nào? Xem tình hình có ổn hơn không nhở? Chúng mình xem xem là tình hình có ổn hơn không nào Ừ, chị ơi mạng lag quá, lại lag rồi à? mày em thỉnh thoảng bị lag, thế là do do ở phía chị rồi, do mạng ở phía chị chứ không phải là do phía các bạn đâu. Thế nên là các bạn cố gắng là chúng mình ghi lại phần mở bài này trong ngày hôm nay nhá. Đấy, chúng mình sẽ Thế thì để chị sắp xếp buổi học bù ngay trong buổi tối ngày mai Cũng vào lúc 8 giờ 30 Bởi vì ngày mai đáng ra là chúng mình nghỉ đúng không? Thế nhưng mà hôm nay mạng chán quá trời luôn đấy Đấy Hay là do tinh thần học của các bạn bây giờ còn lấn át cả cái đường truyền mạng ở chỗ chị rồi Thế nên là <laughs> Thế nên là nó giật hoài, giật mãi luôn Thế thì có lẽ là hôm nay chúng mình sẽ cố gắng là ghi lại giúp cho chị hoàn thành xong và cũng là hiểu được cách viết mở bài đã. Thì ngày mai trong buổi học bù chúng ta sẽ đến với phần viết thân bài này, kết bài này. Đồng ý với chị không ạ? Nào các bạn ơi, các bạn đã viết xong phần Ổn hơn không các em? Ừ. Quay rõ lên chị Chị đã cố gắng quay gần lắm rồi đấy Nhưng mà chắc là do mạng thế nên là nó không nhìn rõ được thôi thôi <laughs> không thì chị sẽ ừ, không thì chị sẽ sẽ sẽ chụp lại nhá chị sẽ chụp lại cái phần mở bài này để bạn nào không ghi kịp thì chúng mình ghi đồng ý không chấp nhận như vậy vậy rồi ổn lại rồi ạ, à, máy em đỡ hơn rồi ạ à. Nhưng mà cũng có một số bạn là lác lắm Với cả là không biết nó ổn được đến bao giờ cơ <laughs> Hết rồi chị ạ, à, chị cũng mong là như thế Nào các bạn ơi, chúng mình đã viết xong phần mở bài chưa ạ? Ổn hơn chưa? Nào Rồi nhá Thống nhất là như vậy đi, chốt lại là như vậy đi Có lẽ hôm nay là chị phải gửi lời xin lỗi tới các bạn rồi Mạng rất là không ổn mạng rất rất là không ổn thế nên là có lẽ là buổi học hôm nay trước tiên trước tiên là chúng ta sẽ nắm bắt về cách viết mở bài trước nhá may là nó ổn đoạn cuối này để chị dặn dò để các bạn nghe kỹ này Buổi học hôm nay thì chúng mình sẽ nắm bắt được về cách viết mở bài Về cái cách để chúng ta đi từ một đoạn thơ để rồi nêu ra vấn đề nghị luận Đồng ý chưa? Nhá, buổi học ngày mai chúng mình sẽ cùng với nhau có một buổi học bù Để bù lại nội dung của buổi hôm nay sau đó thì trong buổi ngày mai chúng mình sẽ học tiếp về phần thân bài này, về phần kết bài này. Nhưng mà trước tiên thì các bạn có thể là phản hồi giúp chị là nếu như chỗ mạng mạng của chỗ em ổn hơn rồi ý, các bạn lắng nghe được những phần dặn dò này của chị ý, thì các bạn có thể phản hồi cho chị biết là các bạn có muốn học theo cái cách như thế này không? Nghĩa là chị sẽ hướng dẫn các bạn cách viết luôn chứ không phải là chỉ là những phần dàn ý nữa. Hiểu ý chị không ạ? Bởi vì bình thường thì chị thấy các bạn hình dung về việc học trong khóa học này sẽ là giống như là chúng mình học trên lớp này đi vào từng phần một lớn là gì, hai lớn là gì, ba lớn là gì đúng không? Đấy, nhưng mà ở đây chị áp dụng một cái cách khác là cùng với các bạn thiết lập một bài văn luôn đấy. Là sau mỗi buổi về mỗi văn bản là các bạn không những có kiến thức này, chúng mình biết được cách viết mở bài, kết bài, biết được cách viết triển khai trong phần thân bài luôn. Những bạn nào ở Hà Nội ấy, thì chúng mình chủ yếu viết đoạn văn thì những đoạn văn trong phần thân bài lại vô cùng quan trọng Đồng ý không ạ? À? Rồi, đấy, thế thì các bạn phản hồi cho chị biết là chúng mình có muốn học theo cách này không? Thì để chị có sự điều chỉnh phù hợp hơn trong những buổi học sau Nếu như mà cách học như thế này, tức nghĩa là tập trung hướng dẫn các bạn vừa nắm bắt ý chính và vừa nắm bắt cách viết Đó, mà các bạn chúng ta mong muốn là học theo cách khác, học giống như ở trên lớp Thì các bạn cũng có thể phản hồi cho chị biết nhá Đồng ý chưa? Ừ, ok không nào? <laughs> Rồi Nhá Đấy Trong lúc mà chờ đợi các bạn viết xong phần mở bài này ừ. Học theo cách này được ạ à? Ok Rồi Có thể vận dụng đến những tác phẩm khác Chị đồng ý Chắc chắn là phải có phần vận dụng Chị đã chuẩn bị đầy đủ những kiến thức đấy rồi Nhưng mà có lẽ là buổi ngày hôm nay Chúng ta sẽ đành phải là uh, Viết xong phần mở bài đã Đấy bởi vì bây giờ chị dùng một cái điện thoại khác này này Cũng cùng xem với các bạn luôn mà Cũng giật giật giật giật <laughs> tưng bừng luôn đấy <laughs> Ok chưa Ừ, chị có thể phân tích tác phẩm được không ạ? À, ở đây em ơi, chúng mình lưu ý nhá Là các bạn cũng thấy đấy Là phần đầu là chị nêu ra những kiến thức trọng tâm rồi Đây này, những kiến thức trọng tâm Nên là chúng ta học để làm sao nắm bắt được những kiến thức trọng tâm Khi mà đi thi đối với văn bản này Những kiến thức trọng tâm này là chị rút ra từ những dạng đề thi Có thể đưa ra đối với văn bản này Thì cái dạng phổ biến nhất đó chính là dạng phân tích về nhân vật Vũ Nương nhá. Phân tích có thể là phân tích về toàn bộ nhân vật hoặc là phân tích về một khía cạnh đối với nhân vật này hoặc là số phận hoặc là vẻ đẹp. Đấy, hoặc là phân tích những cái chi tiết nho nhỏ này này. Thế nên rằng thế nên rằng là chúng mình sẽ học với những cái vấn đề trọng tâm này nhá. Ok chưa? Đấy, còn phân tích tác phẩm thì cũng vẫn là việc chúng ta phân tích những cái dẫn chứng để làm rõ cho nhân vật mà rồi các bạn ơi, sang trang tiếp theo cùng chị nhé. Mỗi phần mở bài thôi mà chị viết hết một trang rồi này. <laughs> nào, chúng ta đến với trang thứ hai ạ. Nào, phần 2, phần tiếp theo là phần thân bài. Ở đây các bạn hình dung cho chị này Đây là phần thân bài của một bài văn nghị luận văn học Và cấu trúc chuẩn của chúng ta sẽ bao gồm có 3 luận điểm chính các bạn nhé Đây các bạn hình dung cho chị về phần thân bài của một bài văn nghị luận văn học này Kể cả là phân tích thơ hay là phân tích văn xuôi Dù là phân tích văn học trung đại hay là văn học hiện đại Thì chúng ta sẽ đều có 3 luận điểm cơ bản như sau một Luận điểm số 1 đó chính là luận điểm khái quát Nghĩa là ấy, trước khi chúng ta đi vào phân tích một nội dung cụ thể ở trong văn bản Chúng ta cần cung cấp cho bạn đọc những cái nhìn khái quát về tác giả của văn bản đó Về tác phẩm đó Đồng ý chưa? Nên là đây sẽ là cái luận điểm mà trước khi đi vào phân tích chúng ta cần phải làm được Nhá, ok chưa nào? Sau khi chúng ta khái quát xong thì chúng mình sẽ đến với luận điểm quan trọng nhất Đó chính là luận điểm phân tích hoặc là cảm nhận À, nhân đây thì chị cũng giải đáp luôn Đấy là dạng đề phân tích và dạng đề cảm nhận thì có khác gì nhau không? Hiểu một cách khái quát thì nó không có gì khác nhau các bạn nhé Bởi vì như thế này Về mặt khái niệm, phân tích là việc chúng ta chia nhỏ cái đối tượng đấy ra thành từng phần nhỏ để rồi chúng ta cảm nhận về từng phần nhỏ ấy Ấy chính là phân tích Đúng không ạ? Rồi cảm nhận thì là gì? Cảm nhận là việc chúng ta cũng là cảm nhận về từng phần nhỏ của một đối tượng lớn Ví dụ ở đây chúng ta cảm nhận về nhân vật Vũ Nương Thì chúng ta sẽ lần lượt cảm nhận từ số phận cho đến vẻ đẹp của nhân vật này Đúng không ạ? Thế thì chúng ta phân tích về nhân vật Vũ Nương thì chúng ta cũng chia nhân vật Vũ Nương ra thành hai nội dung chính Một là số phận, hai là vẻ đẹp Và chúng ta lại đi cảm nhận về từng phần đó một Vậy là trong phân tích thì có cảm nhận Mà trong cảm nhận thì cũng có phân tích Nên tự chung lại thì hai dạng này là không khác nhau các bạn nhé một đề văn là cảm nhận về nhân vật Vũ Nương thì cũng giống như một đề văn là phân tích về nhân vật Vũ Nương. Đấy, để tránh ờ, cho cái sự băn khoăn và hoang mang sau này thì nhân đây chị cũng giải thích luôn và chốt luôn như vậy. Thế thì khi mà các bạn học về phương pháp hay là cách viết bài văn ý, thì chúng ta cứ hiểu một cách đơn giản, phân tích và cảm nhận thì chúng ta cứ làm giống như nhau. Nhớ chưa ạ? Nếu như có khác ý, thì chỉ là cái dạng đề cảm nhận thì chúng ta có nhiều hơn cái cảm xúc cá nhân Thế thôi, nhưng mà đối với các bạn khi mà chúng ta đi thi vào trong cái kỳ thi vào 10 Thì hai dạng đề này chúng ta có thể hiểu nó giống nhau nhá để chúng ta không còn phải băn khoăn lo lắng gì nữa không thì đến lúc sau ấy học xong trong khóa mùa hạ rồi có bạn vẫn chưa hiểu là thế thì dạng đề phân tích làm như thế nào và dạng đề cảm nhận làm ra sao là chị cũng đau đầu lắm đấy nhá ok chưa kem đấy chốt lại như vậy nên là luận điểm này chị gọi là luận điểm phân tích hoặc là cảm nhận tiếp tục sau khi chúng ta phân tích và cảm nhận xong thì chúng ta sẽ có luận điểm 3 đó chính là luận điểm đánh giá Có thể ở đây các bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm với luận điểm 1 và luận điểm 3 Bởi vì chúng ta chưa từng làm cái thao tác này ở năm lớp 8 Đúng không ạ? Có thể là lên năm lớp 9 ý, thì thầy cô cũng không hướng dẫn chúng mình có hai luận điểm này đâu Nhưng mà để chị hướng dẫn cho các em như thế này nhá Đó là gì? Luận điểm 1 và luận điểm 3 là hai cái luận điểm nó mang tính khái quát Nhớ chưa ạ? Và sẽ giúp cho bài văn của chúng ta được trọn vẹn hơn Và đây cũng là cái cấu trúc chuẩn của một bài văn nghị luận văn học cơ bản nhất Nên là các em có thể đi theo đúng theo cái cấu trúc như thế này Hoặc không, nếu như mà ở chỗ của chúng mình, thầy cô hướng dẫn là những thông tin trong luận điểm khái quát này chúng ta đưa vào trong phần mở bài. Những thông tin trong luận điểm đánh giá này chúng ta đưa xuống phần kết bài. Cũng không sao cả, các bạn hoàn toàn có thể linh hoạt với sự hướng dẫn của thầy cô nhé. Còn ở đây là chị chỉ chú tâm làm sao hướng dẫn các bạn đầy đủ chi tiết và cặn kẽ nhất thôi. Còn cách các bạn áp dụng các em có thể linh hoạt áp dụng với cách hướng dẫn của thầy cô chúng mình nữa. Nhớ chưa? Đấy, rồi thống nhất như vậy nhé Vậy bây giờ áp dụng cái hệ thống luận điểm như thế này vào trong đề bài về nhân vật Vũ Nương ạ. Thì chúng ta sẽ có hệ thống luận điểm như sau. Thứ nhất, một Chúng ta có luận điểm khái quát. Thì ở đây chúng ta khái quát về những điều gì? À các bạn ơi, chúng ta sẽ khái quát về tác giả Nguyễn Dữ này Về văn bản chuyện người con gái Nam Sương này Và về nhân vật Vũ Nương các bạn nhé Trước tiên ạ, à, trước tiên chúng ta khái quát về tác giả Nguyễn Dữ cùng với chị nào Những thông tin cơ bản nhất về tác giả các bạn sẽ trình bày ở đây Và trình bày một cách thật là ngắn gọn thôi nhá Và chắc là các bạn cũng biết là những thông tin này chúng ta lấy ở đâu rồi đấy Chúng ta sẽ lấy từ trong chính cái phần chú thích sách giáo khoa Đúng không ạ? Đây, các bạn đọc kỹ phần chú thích sách giáo khoa nhé Thì dấu sao đầu tiên bao giờ cũng là dấu sao về tác giả Nguyễn Dữ có sách phiên âm là Nguyễn Tự Chưa rõ năm sinh, năm mất Người huyện Trường Tân, nay là huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Ông là học trò của Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bình Khiêm Ông sống ở thế kỷ 16 là thời kỳ triều đình nhà Lê đã bắt đầu khủng hoảng. Các tập đoàn phong kiến Lê, Mạc, Trịnh tranh giành quyền bính, gây ra các cuộc nội chiến kéo dài. Ông học rộng, tài cao nhưng chỉ làm quan có một năm rồi xin nghỉ về nhà nuôi mẹ già và viết sách, sống ẩn giật như nhiều trí thức đương thời khác. Đó là một số những thông tin về tác giả Nguyễn Dữ đã được trình bày ở trong sách giáo khoa. Vậy, Bây giờ nếu bảo các bạn chúng ta học với một đoạn văn dài như vậy thì chắc chắn là một thách thức lớn đúng không ạ? Thì ở đây nhá, chị hướng dẫn các bạn cái kỹ năng chắt lọc từ khóa để chúng ta học dựa theo kiến thức đã có trong sách giáo khoa như thế này này. Đối với mỗi tác giả, các bạn ghi nhớ cho chị có những ý chính như sau. Thứ nhất, đó là về cuộc đời nhá đồng ý chưa ạ đấy thứ hai là về tính cách con người Và thứ ba chúng ta có Đó chính là sự nghiệp sáng tác Nhưng đối với các tác giả văn học trung đại thì thường chúng ta sẽ tập trung ở cuộc đời và con người. Bởi vì phần sự nghiệp sáng tác, các bạn phải hiểu là trong văn học trung đại, trong thời kỳ phong kiến ý, thì việc viết văn chưa phải là một nghề Hiểu ấy chị không ạ? Chưa phải là một nghề Mà các tác giả trong văn học trung đại của chúng ta đều là những bậc trí thức Họ có thể là những nhà, nhà giáo, những thầy đồ Đúng không ạ? Họ có thể là tham gia vào bộ máy chính trị của đất nước Còn viết văn, sáng tác thơ ca không phải là một nghề ở trong xã hội phong kiến Nên chúng ta sẽ rất khó để xác định cái sự nghiệp sáng tác của một tác giả Đồng ý chưa ạ? Chủ yếu là có những tác giả lớn như là tác gia Nguyễn Trãi này hay là tác gia Nguyễn Du này thì chúng mình sẽ xác định được phần này. Còn lại thì chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình sáng tác của tác giả ấy ở cả phần cuộc đời và con người nhé. Hiểu ý chị chưa? Đấy, khác với cả phần hiện đại Văn học hiện đại thì các tác giả coi việc viết văn là một nghề rồi Nhà văn là một nghề rồi Đúng không ạ? Nhà văn, nhà thơ là một nghề rồi Thì sẽ khác Nhưng mà ở đây là văn học trung đại Nên chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về cuộc đời, tiểu sử Và tính cách con người của tác giả đó Đối với tác giả Nguyễn Dữ, các bạn hoàn toàn có thể gạch chân vào những từ khóa như sau ở trong sách giáo khoa để thấy được về cuộc đời của tác giả này. Đồng ý chưa ạ? Thứ nhất, thì chúng ta sẽ xác định năm sinh năm mất nếu có. Nhưng ở đây tác giả này thì chưa rõ năm sinh năm mất nên chúng ta có thể ghi là thế kỷ 16. Đúng không ạ? Nhá, ông là người sống ở thế kỷ 16 Cũng là cái thời kỳ mà các tập đoàn phong kiến bắt đầu rơi vào khủng hoảng Bắt đầu tranh giành quyền bính Gây ra các cuộc nội chiến kéo dài Thì tự chung lại về bối cảnh xã hội trong cái cuộc đời của tác giả Nguyễn Dữ ấy, chúng ta có thể dùng một từ đó là gì nhỉ? À, có nhiều những biến động xã hội. Là thời kỳ khủng hoảng của chế độ phong kiến. Nhớ chưa? Đó là về cuộc đời nhá. Tiếp tục này, tiếp tục chúng ta ghi nhớ về quê quán của tác giả. Nay là thuộc tỉnh Hải Dương. Đấy các bạn có thể ghi nhớ một cách ngắn gọn như vậy. Đồng ý chưa? Nhớ một cách ngắn gọn như vậy Tiếp tục này, thêm một ý nữa Ông chính là học trò của Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bình Khiêm Thì chúng ta có thể nhớ thêm ý này Bởi vì là Nguyễn Bình Khiêm là một cái tên rất là lỗi lạc Đúng không? Và từ thông tin này thì chúng ta cũng biết là Nguyễn Dữ là học trò của Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bình Khiêm thì chứng tỏ ông cũng là một người à tài năng đúng không ạ? Cũng là một người có cốt cách thanh cao Đấy, kiểu như vậy Nên là chúng ta có thể nhớ thêm ý là À, Nguyễn Dữ là học trò Của Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bình Khiêm Chị biết tắt nhá Đồng ý chưa? Đấy, đấy là về cuộc đời này Còn về con người của tác giả Đố các bạn biết là chúng ta sẽ dựa vào cái câu văn nào trong phần chú thích đấy Các bạn ơi, về con người của tác giả Nguyễn Dữ Tức nghĩa là về tính cách hay là về tài năng đấy Thì chúng ta sẽ dựa vào câu văn nào ở trong phần sách giáo khoa Xin mời các bạn đưa ra ý kiến Các em có thể để lại một số những từ ngữ mà các bạn đã gạch chân được Liên quan đến con người, đặc điểm tính cách con người của tác giả Nguyễn Dữ Từ những thông tin sách giáo khoa nào ừ, Chúng ta có được những cái từ khóa như thế nào nhỉ? Các bạn ơi, chúng ta có những từ khóa như thế nào đây? Đâu rồi các bạn ơi, chúng ta có những từ khóa như thế nào ở đây nhỉ? Các bạn ơi, chúng ta có những từ khóa như thế nào ở đây nhỉ? À, chị thấy có một số bạn bình luận rồi này Tài cao, ông học rộng, tài cao Rồi, chị đồng ý, đồng ý nhá Chúng ta có thể ghi ở đây Đó chính là đặc điểm con người Nguyễn Dữ Là một người học rộng, tài cao Đồng ý chưa? Thế nhưng mà cũng là một con người có những cái chăn trở về thời thế, về xã hội Vậy nên các bạn cũng thấy đấy, có một cái xu hướng nhỉ Chúng ta thấy có một cái xu hướng đã rất là quen thuộc trong thời kỳ phong kiến Đó là những bậc trí thức ấy, những người tài cao học rộng, những người mà họ có chăn trở đối với thời thế, đối với xã hội Thì khi mà cái cái cái thế lực cầm quyền Đúng không ạ? Nhá, giai cấp cầm quyền mà không làm theo những cái mong muốn của nhân dân khiến cho trong lòng xã hội có nhiều những cái bức bối thì những người trí thức như thế này họ sẽ làm gì ạ? À, họ sẽ mang một cái sự bất mãn và sau đó thì sẽ về quê sống ẩn giật Đúng không? Đấy, coi như là mình sẽ không cống hiến cho một bộ máy chính quyền mà tàn ác như thế, kiểu như vậy Thế thì ở đây trong một cái xã hội có nhiều biến động và có nhiều những sự khủng hoảng mà chúng ta vừa mới thấy thì tác giả Nguyễn Dữ là một người học rộng tài cao nhưng chỉ ra làm quan một năm thôi sau đó thì xin về nhà sống ẩn giật chăm sóc mẹ già và viết sách nhá đồng ý chưa đấy là một số những thông tin nắm bắt thêm còn lại thì các bạn nắm bắt cho chị về những từ khóa này đó ok chưa nào rồi Ờ, tóm lại, thông qua tất cả những cái từ khóa như thế này, chúng ta có thể đưa thêm một số những nhận định về tác giả để chúng ta thấy rằng là Nguyễn Dữ được mệnh danh, được đánh giá là một bậc đại gia đấy. Đồng ý chưa ạ? Bởi vì truyền kỳ mạn lục của ông được đánh giá là áng văn hay của bậc đại gia. Đồng ý chưa? Nhá, áng văn hay của bậc đại gia, truyền kỳ mạn lục được đánh giá là một áng thiên cổ kỳ bút và là người sáng tác ra áng thiên cổ kỳ bút ấy thì chắc chắn rằng Nguyễn Dữ cũng là một tác giả, là một cây bút có bút lực già dặn nhá có bút lực già dặn được mệnh danh là một bậc đại gia và đặc biệt các bạn ạ đặc biệt là Nguyễn Dữ là một trong những người có công khai phá ấy, là một trong những người mở đầu của trào lưu văn học chủ nghĩa nhân văn tức nghĩa là uh, người mở đầu cho những cái tác phẩm quan tâm tới số phận con người này nói lên cái tiếng nói nhân đạo trong văn học nếu chúng ta biết đến Chuyện Kiều là một tác phẩm kinh điển cho tinh thần nhân đạo, rồi chúng ta biết đến Trinh Phụ Ngâm, chúng ta biết đến thơ của Hồ Xuân Hương là những tác phẩm, là những ngòi bút, là những cây bút mà giàu tinh thần nhân đạo đúng không? Nhưng đầu tiên phải kể đến Nguyễn Dữ với tập truyền kỳ mạn lục các bạn ạ. Nên là sau tất cả những sự khái quát này, từ những ý này các bạn có thể viết những cái câu văn ngắn gọn như sau nhé. Chúng ta có thể viết những cái câu văn ngắn gọn như sau. Là người sống ở thế kỷ 16, một giai đoạn đầy biến động của xã hội phong kiến. Tác giả Nguyễn Dữ, đồng ý chưa ạ? Nhá, tác giả Nguyễn Dữ vốn là một người học rộng, tài cao nhưng chỉ ra làm quan một năm sau đó về quê sống ẩn giật chăm sóc mẹ già và viết sách Ờ, ông mang trong mình một tầm tư tưởng lớn và với bút lực già dặn của mình, Nguyễn Dữ đã sáng tác những tác phẩm văn học có giá trị. Trong đó có tập truyền kỳ mạn lục Tìm hiểu về tập truyện này, chúng ta sẽ thấy được tấm lòng của một bậc đại gia được gửi gắm trong một thiên cổ kỳ bút. Và với tập truyện này, Nguyễn Dữ xứng đáng trở thành người mở đầu cho chủ nghĩa nhân văn trong văn học trung đại Việt Nam. Đấy các bạn ạ Ở đây chị không có viết trước đâu nhá Chị chỉ dựa vào những cái từ khóa gạch chân như thế này thôi Để mà gọi là viết được thành một cái đoạn văn nho nhỏ Viết được thành những cái câu văn hoàn chỉnh như vậy đấy các bạn ạ và chị mong rằng là các bạn cũng có cái khả năng và kỹ năng như thế khi chúng ta được rèn luyện thường xuyên và tiếp xúc thường xuyên. Thay vì việc bây giờ không phải là cái thời kỳ mà các bạn nghĩ rằng học văn là học thuộc lòng văn mẫu đâu nhá. Không, không bao giờ học theo cách đó là hiệu quả được đâu mà các bạn phải học được cả cái kỹ năng là chúng ta nhớ ít thôi nhưng chúng ta có thể triển khai những ý đó ra thành một cái đoạn hoàn chỉnh được đồng ý chưa nào thì ở đây các bạn rút ra cho chị một nhận xét như thế này nhá nguyễn dữ là người mở đầu cho chủ nghĩa nhân văn trong văn học trung đại Việt Nam Đồng ý chưa ạ? Nhá, người mở đầu cho chủ nghĩa nhân văn trong văn học trung đại Việt Nam. Hoặc là các bạn có thể đưa cái phần này lên trước. Nghĩa là bước sang luận điểm này cái các bạn viết luôn. Được mệnh danh hoặc là được coi là người mở đầu cho chủ nghĩa nhân văn trong văn học trung đại Việt Nam. Tác giả Nguyễn Dữ. Đồng ý chưa ạ? Đấy, hoặc là Nguyễn Dữ. Ừ, sống ở thế kỷ 16 là một bậc trí thức học rộng tài cao và đã sáng tác nên nhiều tác phẩm có giá trị Đồng ý chưa? Đấy, thế là khái quát về tác giả chỉ trong đúng một câu nhá Là người mở đầu cho chủ nghĩa nhân văn trong văn học trung đại Việt Nam phải Tác giả Nguyễn Dữ sống ở thế kỷ 16 đầy biến động Nhưng là một người học rộng, tài cao và sáng tác nên những tác phẩm giàu giá trị Xong Đồng ý chưa? Nên là chỉ cần các bạn nắm được kỹ năng thôi Muốn thế nào chúng ta đều có thể linh hoạt viết được Xong Ok chưa ạ? Tiếp tục nhá, bây giờ chúng ta sau khi khái quát về tác giả thì chúng mình cũng cần khái quát về tác phẩm Đó chính là văn bản chuyện người con gái Nam Sương Đấy, thế thì ở đây khái quát về văn bản này chúng ta sẽ đi lần lượt với các ý như sau Thứ nhất là về xuất xứ nhá. Thứ nhất là về xuất xứ. À, ở đây xuất xứ của chúng mình chúng ta cần phải nắm bắt được là um, chuyện người con gái Nam Xương được trích ở trong tập truyện nào. Đây không phải là một tác phẩm độc lập đâu nhá, mà đây là một trong 20 chuyện của tập truyền kỳ mạn lục. Tập truyện truyền kỳ mạn lục Đồng ý chưa nào? Thì tập truyền kỳ mạn lục này nếu như các bạn thấy lạ lẫm ý, chúng ta có thể đọc thêm ở trong sách giáo khoa để nắm bắt được về tập truyện này. Còn ở đây chị giới thiệu một cách khái quát, ngay từ tên gọi thôi các bạn ạ. Ngay từ tên gọi thôi chúng ta đã nắm bắt được nội dung của tập truyện này rồi đấy. Truyền kỳ là những chuyện à là những cái chuyện kỳ lạ được lưu truyền trong dân gian. Mạn là gì? Mạn lá à tản mạn đấy còn lục là gì? Là sao lục, là ghi chép Vậy truyền kỳ mạn lục là ghi chép tản mạn những chuyện truyền kỳ, những chuyện kỳ lạ được lưu truyền trong dân gian Hình dung ra chưa? Nhá, truyền kỳ mạn lục là việc tác giả ghi chép này Lục là sao lục là ghi chép này Ghi chép một cách tản mạn nhá Những chuyện truyền kỳ, những cái chuyện kỳ lạ trong dân gian Đấy ghi chép tản mạn những chuyện kỳ lạ được lưu truyền trong dân gian. Như vậy là chúng ta cũng hiểu là những chuyện ở trong tập truyện này ấy, cốt truyện đều xuất phát từ những chuyện dân gian, có thể là những chuyện cổ tích, có thể là những chuyện ngụ ngôn, đúng không ạ? Thường là những chuyện cổ tích và chuyện người con gái Nam Xương cũng xuất phát từ chuyện cốt truyện gốc dân gian mang tên là chuyện vợ chàng Trương. Đấy, nhưng điều quan trọng ở đây không phải là tác giả đang ghi chép lại những cái tác phẩm văn học dân gian rồi coi đó là tác phẩm của mình, không phải, mà điều quan trọng là tác giả có thêm những sự sáng tạo. Ở tác phẩm nào cũng có những sự sáng tạo về mặt lời thoại của nhân vật này, về bối cảnh này, về những yếu tố kỳ ảo và qua đó gửi gắm tư tưởng của tác giả. Đồng ý chưa? Đấy, nhá. Thế thì về mặt thứ tự thì chuyện người con gái Nam Dương là là chuyện thứ 16 trong tổng số 20 chuyện của tập truyền kỳ mạn lục. Đồng ý chưa nào? Nhá, trong tổng số chuyện thứ 16 trong tổng số 20 chuyện của tập truyền kỳ mạn lục. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy hình dung về nội dung của văn bản này thông qua phần tóm tắt nhé. Chị nghĩ rằng là trong quá trình học trên lớp các bạn cũng sẽ có một cái yêu cầu đấy chính là tóm tắt văn bản này đấy Bình thường các bạn tóm tắt văn bản, tóm tắt chuyện thì chúng mình tóm tắt như thế nào hả các em? Bình thường chúng mình tóm tắt thì chúng mình sẽ dựa trên những điều gì? Lớp 8 các bạn cũng đã từng tóm tắt chuyện rồi đúng không? Các bạn ơi, bình thường chúng mình tóm tắt chuyện chúng ta làm như thế nào ạ? Ok không? Bình thường chúng mình tóm tắt chuyện chúng mình làm như thế nào nhở? Rồi, để chị lắng nghe một vài ý kiến của các bạn nhé. Đấy, trong quá trình học thì chị cũng cố gắng đặt ra những câu hỏi để các bạn có thể trao đổi dựa trên những cốt chính tóm tắt theo luận điểm. Ừ, ok, nêu ra những ý chính. Rồi, ở đây các bạn ạ, đã gọi là tóm tắt chuyện thì tức nghĩa là sẽ có một cái mạch chuyện chuyện thì là tự sự mà thì sẽ có một mạch chuyện và việc của chúng ta khi tóm tắt là nêu lên những cái sự kiện chính đúng chưa rồi thế ở đây cũng theo cái nguyên lý đó chị sẽ tóm tắt cùng với các bạn nhưng mà tóm tắt dưới dạng sơ đồ đồng ý chưa trước tiên này câu chuyện bắt đầu từ lời giới thiệu về nhân vật vũ nương Vũ Nương Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Dương Tính đã thùy mị nét na lại thêm tư dung tốt đẹp Vũ Nương vốn là người thùy mị nét na tư dung tốt đẹp Đúng không ạ? Và trong làng thì có chàng Trương Sinh Con nhà hào phú nhưng mà thất học Yêu mến Vũ Nương bởi vì dung hạnh Nên đã xin mẹ đem trăm lạng vàng để cưới nàng về làm vợ Thế nhưng cuộc sống vợ chồng sum vầy chưa được bao lâu Thì diễn ra cảnh chia ly Do điều gì ạ? À? à, diễn ra cảnh chia ly là việc Trương Sinh phải đi lính Thế thì trong quãng thời gian chia ly như thế Trương Sinh phải đi lính như thế Thì Vũ Nương phải ở nhà Lo toan công việc Bao gồm thứ nhất Đúng chưa ạ? Rồi là gì? Chăm sóc cho con này bởi vì Trương sinh đi được đầy tuần thì Vũ Nương cũng sinh ra một người con trai và đặt tên là Đản, đúng không nào? Nhá, bé Đản xuất hiện. Rồi, và đặc biệt là Vũ Nương cũng chăm sóc chu đáo cho người mẹ chồng nữa. Thế nhưng, người mẹ chồng thì do tuổi già, ốm yếu nên không thể đợi Trương Sinh quay trở về. Mẹ chồng đã mất trước khi mà Trương Sinh quay trở về. Đúng không ạ? Đấy chính là cái hoàn cảnh chia ly. Rồi, tiếp tục, tiếp tục Đến khi mà Trương Sinh quay trở về Đến lúc mà Trương Sinh quay trở về Chị xin phép viết tiếp xuống dưới này nhá Trương Sinh quay trở về thì trong một cái tâm trạng rất là đau buồn bởi vì biết được rằng là mẹ đã mất nên Trương Sinh đi thăm mộ mẹ. đưa bé đản đi theo nhưng bé đản cứ quấy khóc không chịu nghe lời xong rồi trương sinh mới hỏi thì mới nghe được rằng bé đản bảo rằng là ô thế ra ông cũng là cha của tôi ư ông lại không giống như cha tôi trước kia Đúng không ạ? Nhá, mẹ đản đi cũng đi, mẹ đản ngồi cũng ngồi, đêm nào cha đản cũng đến. Thế là nghe lời con, Trương Sinh nổi cái máu hay ghen nên đã về nhà la mắng Đánh đập Và đuổi Vũ Nương đi Thấy vậy thì Vũ Nương hết lòng thanh minh với những lời nói khẩn thiết và vô cùng chân thành nhưng không thể nào thuyết phục được Trương Sinh nên Vũ Nương đã chọn cách là quyên sinh ở sông Hoàng Giang. Quyên sinh ở đây là tự vẫn các bạn nhé. Đồng ý chưa nào? Quyên sinh ở bến sông Hoàng Giang. Đấy, đấy là mạch chuyện đầu tiên liên quan đến nhân vật Vũ Nương và Trương Sinh. Đồng ý chưa ạ? Nhưng mà câu chuyện thì chưa kết thúc ở đó. Câu chuyện chưa kết thúc ở đó Sau khi mà Vũ Nương quyên sinh ở sông Hoàng Giang Thì Trương Sinh mặc dù vẫn còn rất là giận Nhưng nể cũng là nể tình vợ chồng nên là đã đi tìm vớt thây nàng tìm vớt thây của vũ nương nhưng mà không tìm được xong rồi về nhà buồn khổ thì hôm đó hôm đó bé đản lại làm cái hành động nó lại thấy ba nó về thế là nó lại trỏ vào bóng của trương sinh ở trên vách và bảo rằng là cha đản lại đến kìa đến lúc đó thì trương sinh mới hiểu ra nỗi oan của vợ Nhưng việc đã rồi nên Trương Sinh chỉ còn biết cách là ở vậy và nuôi con Đồng ý chưa ạ? Trong một diễn biến khác trong một diễn biến khác thì cùng làng với cả Vũ Nương và Trương Sinh có một người tên là gì ạ? Tên là Phan Lang. Người này sau một lần được rùa thần báo mộng thì đã cứu, đã cứu rùa thần và đó chính là Linh Phi. Phan Lang ở đây chính là ân nhân của Linh Phi. Và khi mà đang chạy giặc bị đắm thuyền chết đuối thì đã được Linh phi cứu và đưa về thủy cung. Tại đây, tại đây thì Phan Lang gặp Vũ Nương. Thì ra là các tiên nữ thấu hiểu cho nội oan của Vũ Nương nên đã lên nên là đã rẽ một đường nước để đưa Vũ Nương xuống dưới thủy cung. Đấy, thế thì hai người đã gặp gỡ nhau ở Thủy Cung Và Vũ Nương trong cuộc trò chuyện với Phan Lang thì cuối cùng đã quyết định là đưa chiếc hoa cài chiếc châm đấy nhá đưa cho Phan Lang và nhờ Phan Lang trở về để mà nhắn gửi tới Trương Sinh Nếu như mà Trương Sinh đã hiểu cho nỗi oan của vợ Thì hãy lập đàn tràng giải oan Chạm 3 ngày 3 đêm trên bến Hoàng Giang Vũ Nương sẽ quay trở về Đấy, thế thì diễn biến câu chuyện lại trở về với Dương Thế Phan Lang quay trở về Và nhắn gửi tới Trương Sinh như lời đã được dặn thì Trương Sinh cũng làm theo đúng những lời đó Lập đàn tràng giải oan ba ngày ba đêm trên bến Hoàng Giang Và quả thực có thấy Vũ Nương quay trở về Nhưng Vũ Nương chỉ quay về trong chốc lát rồi sau đó thì biến mất vĩnh viễn. Đấy, đấy là toàn bộ cái quá trình chúng ta tóm tắt về văn bản này các bạn nhá Đồng ý chưa? Đấy, thế thì nhìn vào đây này, các bạn sẽ thấy là câu chuyện này sẽ có hai cái mạch chuyện chính Mạch đầu tiên là giữa Vũ Nương và Trương Sinh giữa gia đình của Vũ Nương và mạch thứ hai là bao gồm những cái yếu tố kỳ ảo cho cái sự xuất hiện của Phan Lang và sự quay trở về của Vũ Nương Đấy, thì đấy chính là tóm tắt câu chuyện này Từ cái sơ đồ này thì chị nghĩ rằng là các bạn đã hiểu được nội dung của chuyện Đúng không ạ? Hiểu được là nguồn cơn do đâu mà Vũ Nương phải chịu những cái bất hạnh Rồi hiểu được rằng là tác giả đã có những sự sáng tạo như thế nào trong cốt truyện gốc Nếu như cốt truyện gốc chỉ dừng lại ở mạch chuyện này thôi ạ à, thì đây, mạch truyện thứ hai chính là hoàn toàn là sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ. Đồng ý chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần phân tích chi tiết để thấy được rằng là nhân vâng ở trong cái mạch truyện này có những điều ý sau khi tóm tắt xong ở đây thôi nên chúng ta tóm tắt cũng hết sức ngắn gọn nhé các bạn nhé chúng ta có thể đưa ra một câu khẳng định như thế này như trang truyện của Nguyễn Dữ ta thấy Vũ Nương là một người phụ nữ như thế nào ạ? À, là một người phụ nữ đoan trang tiết hạnh mang những cái vẻ đẹp hoàn thiện nhưng đồng thời cũng mang một số phận vô cùng bất hạnh. Đó, để tạo ra một cái sợi dây liên kết để bây giờ chúng ta bước sang cái phần phân tích đây này hiểu ý chị không ạ? Ở đây chúng ta tổng kết lại là à thông qua cái trang truyện như vậy, thông qua câu chuyện chuyện người con gái Nam xương như thế, ta thấy nhân vật Vũ Nương hiện lên với đủ đầy những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, tam tòng tứ đức tất cả Vũ Nương đều rất toàn diện cả về nhan sắc cả về phẩm chất, nhưng đau đớn thay, nàng lại phải chịu một số phận vô cùng bất hạnh. Cụ thể thì bây giờ chúng mình sẽ bước sang luận điểm thứ hai. Đây, luận điểm khái quát chúng ta đã xong ạ. Thì bây giờ chúng mình bước sang luận điểm thứ hai nhá. Tất cả các luận điểm khái quát này chúng ta viết trong vòng một đoạn văn thôi ạ. Nhớ chưa? Thì bây giờ chúng mình sẽ bước sang luận điểm thứ hai là luận điểm phân tích. Nào, luận điểm thứ hai ạ. Hai nhỏ, luận điểm 2. Đó chính là luận điểm phân tích. Rồi, ok chưa? Trong luận điểm phân tích này thì chúng ta sẽ tập trung ở nhân vật Vũ Nương và chị thì sẽ không cứ chị sẽ không đi theo cái cách là cứ cứ lần lượt lần lượt nêu ra cho các bạn các ý rồi các em cứ ghi đâu mà ở đây chị đem để cho các bạn một cái nhìn khái quát trước sau đó chúng ta sẽ lại đi vào từng phần nhỏ nhé về nhân vật vũ nương thì chúng ta sẽ cần phải nêu ra được và phân tích được hai ý chính như sau một là vẻ đẹp toàn diện của nhân vật này Và hai, đó chính là số phận bất hạnh của nhân vật này Đồng ý chưa? Trước tiên nhá, về vẻ đẹp toàn diện thì đã gọi là toàn diện Vũ Nương chúng ta sẽ phân tích để làm sao thấy được vẻ đẹp cả về nhan sắc và về phẩm chất của nàng Đấy, trong vẻ đẹp phẩm chất chúng ta lại có những phẩm chất khác Thì đi vào phân tích chi tiết chị sẽ làm rõ cùng với các em Thứ hai, đối với số phận bất hạnh cũng giống như là một cái lời truyền kiếp ý, đó là gì nhở? Hồng nhan thì bạc mệnh, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Đúng không ạ? Nhá đã cho là kiếp phong trần, làm sao cho à, sỉ nhục một lần mới thôi như trong cái câu thơ hôm qua chúng ta đã học đấy sao cho sỉ nhục một lần mới thôi nghĩa là số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến dẫu cho họ có đẹp như thế nào dẫu cho họ có đoan trang họ có đứng đắn họ có tốt đẹp ra làm sao đi chăng nữa thì số phận này vẫn chỉ là một sự dập vùi đối với họ mà thôi cũng giống như uh, cũng giống như hồ xuân hương viết trong bánh trôi nước ấy thân em vừa trắng lại vừa tròn bảy nổi ba chìm với nước non thì ở đây Nguyễn Dữ đã quan tâm đến số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến để rồi khắc họa nên chân dung của một nàng vũ nương đẹp người, đẹp nét nhưng lại phải chịu số phận rất bất hạnh. Số phận bất hạnh của nàng được thể hiện thông qua những cái nỗi đau như sau. Thứ nhất, đó chính là vướng vào nỗi oan tày trời nhá đấy nỗi oan khiên khủng khiếp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến các bạn cũng biết là cái tội mà cái tội mà mà mà không giữ gìn trinh tiết ấy, cái tội thất tiết ấy là một trong những cái tội lớn nhất của người phụ nữ trong xã hội phong kiến thì Vũ Nương lại bị vướng vào cái nỗi oan tày đình ấy. Đồng ý chưa? Đó, thứ hai. Nếu như chúng ta bảo rằng là Vũ Nương đã chưa đầy đủ bởi vì vũ nương chỉ phần nào được giải tội bất hạnh thứ hai của vũ nương đó chính là được quay trở về nhưng chỉ trở về trong giây lát rồi vĩnh viễn biến mất Đó, đấy chính là cái phần sơ đồ về nhân vật Vũ Nương và các bạn hình dung ra trước cho chị nhá Đồng ý chưa? Các bạn hình dung giúp cho chị Và bây giờ, các bạn ơi, chúng ta sẽ đi vào phân tích từng phần chi tiết nhá Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Bình luận cho chị biết đi Ghi có mỏi tay không các em? <laughs> chúng mình ơi, có bị mỏi tay không? Ờ, mạng vẫn bị lag ư ừ. Các em ơi, chúng mình có nghe rõ không nào? Các bạn có nghe rõ không ạ? Đồng ý chưa? Đấy, bây giờ chúng mình sẽ đến với phần phân tích chi tiết nhá. Nào, xin mời các bạn đến với phần phân tích chi tiết cùng với chị. Và ở đây, chúng ta sẽ đến với từng luận điểm một À, từng luận cứ chứ Nằm trong luận điểm phân tích thì chúng ta sẽ có những luận cứ nhỏ như sau Trước tiên là vẻ đẹp toàn diện của nhân vật Vũ Nương A nhỏ Vẻ đẹp toàn diện Đấy, thế thì bước vào một luận điểm các bạn cần phải có một cái câu văn nêu ra luận điểm đúng không ạ? Thì câu văn này chúng ta có thể viết như sau Trước tiên nhân vật Vũ Nương hiện lên sau trang văn của Nguyễn Dữ hiện lên trong trang văn của Nguyễn Dữ là một người mang những vẻ đẹp đáng trân trọng hoặc là đáng quý đó đồng ý chưa sau đó chúng ta sẽ đi vào phân tích từng vẻ đẹp này nào vẻ đẹp đầu tiên ạ à, vẻ đẹp về nhan sắc đây, chúng ta sẽ đi từng ý một nhá Chúng ta nêu ra được luận điểm rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích Đây là phần viết mẫu Nhớ chưa ạ? Các bạn có thể tham khảo Và cách viết của chị ở đây chính là dùng từ nối trước tiên Để khẳng định rằng đây sẽ là cái luận điểm phân tích đầu tiên của tôi đó, thì khi mà các bạn viết vào trong bài ý, đừng nghĩ rằng là những từ nối như thế này khiến cho bài viết của mình khô khan nếu như mà các bạn sử dụng một cái uh, với một cái việc có chủ đích và sử dụng một cách khéo léo ấy thì đây sẽ là những từ nối giúp cho hệ thống luận điểm của các bạn diễn ra rất là mạch lạc và thể hiện rõ được cái hệ thống luận điểm của các em và đó là một điểm cộng trong bài thi của chúng mình nhá Nên là chị không bao giờ là phê phán các bạn khi sử dụng những từ nối này cả Trước tiên các bạn muốn viết trời bể như thế nào Thì trước tiên là các bạn phải sử dụng thành thục những cái từ nối đơn giản như thế này đã Trước tiên này, bên cạnh đó này, sau đó này, cuối cùng này, tóm lại này Đấy, bởi vì sử dụng được những cái từ ngữ ấy một cách khéo léo là các bạn đã viết tốt rồi chứ chưa nói đến những cái điều khác Đồng ý với chị không? Rồi, thế thì bây giờ bước vào phần phân tích về nhan sắc của nhân vật Vũ Nương Hãy cho chị biết là à, cái dẫn chứng nào cho các em biết là Vũ Nương là một người xinh đẹp ạ? À? Nào, đã đọc văn bản rồi Bây giờ cho chị biết đi là các bạn nhờ đâu đọc ở cái câu văn nào mà các bạn nghĩ rằng Vũ Nương là một người xinh đẹp còn nếu như mà chúng ta không thấy có cái dẫn chứng nào, các bạn có thể khẳng định với chị là không có dẫn chứng nào cả. Đấy, còn bạn nào tìm được dẫn chứng thì chia sẻ trong phần bình luận giúp cho chị nhá Đấy, câu hỏi đầu tiên là đưa ra cho chị những dẫn chứng Tức nghĩa là những câu văn ở trong văn bản Mà tác giả đã thể hiện và giúp chúng ta nhận ra rằng Vũ Nương là một người xinh đẹp Xin mời các bạn ạ Nào, các em ơi, cho chị biết đi Các bạn có xác định được cái dẫn chứng đấy không? Các bạn đã xác định được dẫn chứng đấy chưa nhở? Tính đã thùy mị nết la, nết na Lại thêm tư dung tốt đẹp Rồi, ok, chị đồng ý nhá Ngay trong cái lời giới thiệu đầu tiên của tác giả đấy Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Sương Tính đã thùy mị nết na Lại thêm tư dung tốt đẹp Chị đồng ý luôn Đó, chúng ta sẽ nhớ đến cái từ là tư dung tốt đẹp Đúng chưa ạ? Bởi vì tư dung ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là nhan sắc đấy Nghĩa là để chỉ về cái vẻ ngoại hình, về nhan sắc của Vũ Nương đấy ạ Đồng ý chưa? Thêm một cái dẫn chứng nữa, chắc là không có bạn nào nghĩ đến đâu Nhưng mà chị cung cấp ở đây luôn Đó chính là cái dẫn chứng về việc mà Trương Sinh mến vì Dung Hạnh Xin với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về Đồng ý chưa? Thì trước tiên nhá, chúng ta thấy đây đây đều là những cái lời giới thiệu của tác giả. Và các bạn có thấy là những lời giới thiệu này là những lời giới thiệu rất trực tiếp và cụ thể không ạ? Nhá, những lời giới thiệu trực tiếp cụ thể và vô cùng ngắn gọn về nhân vật nhưng đủ để chúng ta thấy được những cái nét vẽ đầu tiên rất sinh động về nàng vũ nương Đúng không ạ? Nhá Về cái vẻ tư dung tốt đẹp thì chứng tỏ Vũ Nương là một người phụ nữ có nhan sắc xinh đẹp Và chính nhan sắc ấy cũng là một trong những yếu tố quan trọng để khiến cho Trương Sinh yêu mến Và nếu như ở đây nhá, về cái dẫn chứng trăm lạng vàng này này có những bạn hoặc là có một số những tài liệu các em đọc các em sẽ thấy là trăm lạng vàng này là một cái con số để rồi cho thấy rằng đây là một cuộc hôn nhân dựa trên mua bán. Đây là một cuộc hôn nhân mà không phải xuất phát từ tình yêu. Đấy, trăm lạng vàng ở đây các bạn hiểu là một cái dẫn chứng nó cho thấy bộ mặt của xã hội phong kiến vân vân vân vân. Đúng không ạ? Nhưng mà không các em ơi, chị nghĩ như thế này, các bạn hãy thử suy nghĩ nhá Và với cái vốn hiểu biết xã hội của chúng mình Các bạn xem phim cổ trang đúng, cũng biết đúng không ạ? Và cũng có một cái truyền thống như thế này đối với người Việt Nam Đó là nếu như mà nhà trai muốn hỏi cưới vợ thì phải có xính lễ Đúng không ạ? Nhiều hay ít thì cũng phải có xính lễ Thế thì trong cái xã hội phong kiến ấy xính lễ càng lớn thì chứng tỏ là cái người con gái ấy cũng có giá trị càng cao Tức nghĩa là người con gái ấy cũng phải có phẩm hạnh, có nhan sắc như thế nào Thì mới xứng đáng với cả cái phần xính lễ lớn như thế chứ nên thay vì việc hiểu rằng trăm lạng vàng này là một cái cái con số cho thấy đây là một cuộc hôn nhân mua bán thì Chị nghĩ rằng là chúng mình nên hiểu đây là một con số Nó càng góp phần khẳng định cho vẻ đẹp của Vũ Nương Đồng ý chưa ạ? Nhá, đấy, càng góp phần khẳng định cho vẻ đẹp của Vũ Nương Dung mạo của Vũ Nương hẳn là rất xinh đẹp và dịu dàng Và cũng chính dung mạo ấy góp phần khiến cho con nhà hào phú như Trương Sinh Đem lòng yêu mến và cưới nàng về làm vợ Nhà văn Nguyễn Dữ đã khéo léo gợi mở về vẻ đẹp của Vũ Nương qua thái độ của Trương Sinh và từ đó góp phần làm hoàn thiện hơn vẻ đẹp của người con gái này. Đồng ý chưa ạ? Nên là cái con số trăm lạng vàng ấy có chăng đó cũng lại là một lần nữa khẳng định về vẻ đẹp của Vũ Nương. Đồng ý chưa ạ? Nhá, một vẻ đẹp mà khiến cho con nhà hào phú như Trương Sinh cũng phải quý mến cơ mà. Đấy, bởi vì ở đây tại sao chị lại khẳng định như thế? Bởi vì dựa theo truyền thống, đúng không ạ? Dựa theo truyền thống của nhân dân ta, của dân tộc ta thì Người con trai muốn cưới một người con gái về làm vợ là phải có sinh lễ Và sinh lễ càng lớn thì chứng tỏ rằng là người con trai càng trân trọng người con gái này Đúng không? đấy cũng là một phần trong cái phong tục trong cái truyền thống của nhân dân ta nên là chị nghĩ rằng ấy thay vì việc chúng ta hiểu rằng đây là một cái dẫn chứng cho thấy bộ mặt xã hội uh, của hôn nhân chỉ trên mua bán chỉ trên tiền bạc thì chị nghĩ là không phải với cả thêm nữa này ở vị trí của một dẫn chứng phần mở đầu đã có sóng gió gì đâu Đúng không ạ? Ở đây vẫn đều là những cái lời giới thiệu của tác giả Vẫn đều là những cái lời ngợi ca đấy đúng không? Là lời giới thiệu nhưng thực chất mang ý nghĩa ngợi ca thì chúng ta nghĩ rằng là nếu đưa vào một cái dẫn chứng, đưa vào một cái câu chuyện và một cái yếu tố tồi tệ ở đây thì nó có phù hợp không? Không, đúng không? Nên là chị nghĩ rằng các bạn có thể hiểu cái dẫn chứng này cũng là một trong những cái dẫn chứng để chứng minh và chứng tỏ cho vẻ đẹp của Vũ Nương. Đồng ý chưa? Đấy, thế thì với những ý chính như thế này nhá Đây, các bạn thấy không? Chị luôn đi từ dẫn chứng sau đó mới nêu ra nội dung Chứ nếu như chúng mình chỉ kể về cái nội dung này không ấy Thì các bạn sẽ biến bài văn của mình trở thành diễn xuôi Mà cái lỗi diễn xuôi thì là cái lỗi mà gọi là truyền kiếp rồi Từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác Từ lứa 2K mấy cho đến bây giờ thì bao giờ chúng ta cũng sẽ dễ dàng mắc phải những cái lỗi đấy Đúng không? Nên là ngay từ cái khóa học trong hè như thế này Chị đã muốn nhấn mạnh để các bạn không mắc vào cái lỗi đó Ngay từ những bài viết đầu tiên Các bạn hãy đi từ dẫn chứng cho đến nội dung Cụ thể như thế này Chúng ta chỉ cần nhớ được dẫn chứng Các bạn hoàn toàn có thể vận dụng cái vốn từ ngữ Cái vốn diễn đạt của mình để viết như sau Trước tiên Nhân vật Vũ Nương được khắc họa là một người phụ nữ xinh đẹp Có ngoại hình đáng mến Đúng không ạ? Nếu như bên trên chúng ta đã có trước tiên rồi thì bên dưới chúng ta có thể viết như thế này. Đây bên trên chúng ta khẳng định là trước tiên nhân vật Vũ Nương hiện lên trong trang văn của Nguyễn Dữ là một người mang vẻ mang nhiều vẻ đẹp đáng quý. Nàng là một người phụ nữ xinh đẹp và có ngoại hình đáng mến. Ấn tượng của bạn đọc Đấy, bắt đầu đi vào phân tích nhá Ấn tượng của bạn đọc ngay từ những dòng đầu tiên của truyện đó là những từ ngữ miêu tả ngắn gọn nhưng cũng rất cụ thể về Vũ Nương. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Sương, tính đã thủy mị nét na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Dung mạo của Vũ Nương hẳn là rất xinh đẹp và dịu dàng. Đấy, và cũng chính bởi dung mạo ấy cũng đã góp phần khiến cho con nhà hào phú như Trương Sinh cũng phải đem lòng yêu mến và muốn cưới nàng về làm vợ với xính lễ rất lớn đến trăm lạng vàng tất cả đã giúp cho chúng ta hình dung về những nét vẽ đầu tiên của tác giả về nàng Vũ Nương là một người con gái đẹp hoàn thiện. Đúng không ạ? Nhá, nhà văn Nguyễn Dữ đã khéo léo gợi mở vẻ đẹp của Vũ Nương qua thái độ của Trương Sinh để rồi từ đó góp phần làm hoàn thiện hơn vẻ đẹp của người con gái này. Đấy, các bạn hình dung ra chưa ạ? Nhá, ở đây nếu như bạn nào À chắc là chúng mình chưa quen Nhưng mà đối với các anh chị 2K7 thì đã quen rồi Với cái việc là chị chỉ ghi ra ý chính rồi Sau đó là chị hoàn toàn có thể diễn đạt thành cả một đoạn văn và bài văn hoàn chỉnh luôn Chị đều dùng cách đó để làm gì ạ? Để các bạn quen và các bạn hiểu đúng về cái việc phân tích văn, phân tích thơ Là phải đi từ dẫn chứng ạ sau đó chúng ta nêu ra nội dung Nhớ chị nhá, đi từ dẫn chứng sau đó nêu ra nội dung Và khi các em nắm bắt được kỹ năng này rồi, các bạn sẽ không bị phụ thuộc vào văn mẫu Các bạn chỉ cần nhớ được ý chính Sau đó chúng ta có rất nhiều những cách triển khai khác Có thể bây giờ chị đọc như vậy, nhưng một lát nữa chị đọc lại vẫn với những ý này nhưng chị diễn đạt khác Vẫn đảm bảo Các bạn hiểu ý chị không? Đấy, nhá Nên là các bạn ơi, chị tha thiết mong mỏi các bạn hãy tập trung học ở trong khóa học này cũng như là tìm hiểu thêm chi tiết hơn để mà tham gia những cái khóa học ví dụ như là khóa học văn vip đấy để cùng với chị chúng ta thiết lập những phần phân tích vừa đầy đủ chi tiết và đặc biệt là chú trọng về phần kỹ năng để các em không phải là học xong một bài chúng ta viết được một bài mà chúng ta học xong một bài chúng ta có cách để mà viết được nhiều bài văn khác hiểu ý chị chưa ạ nhá rồi Đấy, thì đấy là phần dẫn chứng đầu tiên Nghĩa là chúng ta đã thấy được những nét vẽ đầu tiên Nếu như ví nàng Vũ Nương ở trong câu chuyện này là một bức chân dung đi Thì những lời giới thiệu đầu tiên của tác giả Nguyễn Dữ đã trở thành những cái nét vẽ sinh động đầu tiên Đúng không ạ? Những nét vẽ sinh động đầu tiên giúp cho chúng ta hình dung về dung mạo, về nhan sắc của nhân vật này Thế nhưng có lẽ điều mà tác giả muốn nhấn mạnh, điều mà tác giả muốn khắc họa rõ nét hơn ở trong tác phẩm này về nhân vật Vũ Nương lại chính là vẻ đẹp về phẩm chất, tâm hồn, tính cách, nội tâm của nhân vật đấy. Chúng ta bước sang phần B ạ. Nhá, là vẻ đẹp phẩm chất. Hoặc chúng ta có thể gọi là vẻ đẹp về tính cách này về tâm hồn này hoặc chúng ta có thể gọi là vẻ đẹp nội tâm này đấy có rất nhiều những cách gọi tóm lại là ta sẽ làm rõ cho những phẩm chất của nhân vật vũ nương đầu tiên đầu tiên đó chính là sự đoan trang thùy mị Đồng ý chưa? À nhưng mà trước khi đi vào phân tích phần này cho chị hỏi các bạn nhé là các em có hiểu cách viết không? Uhm, các bạn ơi Các bạn có hiểu cách viết không nào? Chúng mình đã hình dung ra được cách viết chưa? Phần mà chị vừa mới giảng ấy các bạn có hình dung ra không? <laughs> à chị viết ra đi ạ Chị xin thông báo là tất cả những cái phần viết mẫu ấy Tất cả những cái phần triển khai nội dung như thế Sẽ có trong tài liệu của khóa học này nên là các bạn tham gia trong buổi học thì điều quan trọng nhất là các bạn ghi chép những ý chính cùng với chị. Còn trong tài liệu thì sẽ có phần viết mẫu để các em tham khảo. Nhưng không phải vì thế mà các bạn dựa dẫm vào tài liệu cho rằng là ôi thôi thế thì lúc nào có tài liệu thì em đọc. Không, thế thì chúng ta gặp nhau làm gì? Đúng không ạ? Chúng ta gặp nhau là để chị hướng dẫn các bạn cách viết cơ mà. Để các em cũng tự viết được những cái bài văn mẫu cho chính mình cơ mà. Đúng không? Ok chưa ạ? Rồi, nào các bạn ơi, chúng mình có hiểu bài không? Trước tiên là về vẻ đẹp nhan sắc của Vũ Nương thì các bạn đã hiểu chưa nào? Hiểu chưa ạ? Nhá, nhớ đấy Và đối với các luận điểm khác cũng như thế Chúng ta sẽ khai thác dẫn chứng trước Sau đó phân tích thật là kỹ cái dẫn chứng ấy Để rồi suy ra được vẻ đẹp của Vũ Nương Thế thôi, đúng không? Không khó đâu, nhá, văn học trung đại không khó đâu Chỉ là chúng ta biết cách thôi là chúng ta sẽ có thể phân tích được hết Rồi, đồng ý chưa? Ừm Ok nhá, nếu mà ổn rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ bước sang luận điểm tiếp theo Đó chính là vẻ đẹp đoan trang thùy mị của nhân vật này Về vẻ đẹp đoan trang thùy mị thì vừa rồi các bạn cũng đã giúp chị có được những dẫn chứng đầu tiên rồi đấy Đó chính là lời giới thiệu của tác giả Tính đã thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp Đúng không ạ? Tính đã thùy mị nết na Đồng ý chưa? Thế thì ở đây chúng ta có thể bắt đầu đi vào quá trình phân tích về phẩm chất đoan trang thủy mị này. Không chỉ có vẻ đẹp về nhan sắc, về dung mạo mà Vũ Nương còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc với những phẩm chất tốt đẹp. Nàng là một người phụ nữ đoan trang của tác giả nhá nàng là một người phụ nữ đoan trang thùy mị ngay từ lời giới thiệu của tác giả vũ thị thiết người con gái quê ở Nam Dương tính đã thủy mị nết na. Đây là một cách mà tác giả nhấn mạnh về tính cách của nàng. Đó là tính cách thùy mị và nết na. Đúng không ạ? Trong lời giới thiệu này thì tác giả nói về tính cách trước, nhấn mạnh về tính cách trước tính đã thủy mị nét na Nên từ cái lời giới thiệu có ý đồ nhấn mạnh như thế Là chúng ta cũng đã tập trung nhiều hơn về tính cách và phẩm chất của nàng rồi Bên cạnh đó, trong đời sống vợ chồng hàng ngày, tác giả Nguyễn Dữ cũng đã khẳng định về cái cách ứng xử khéo léo, về việc Vũ Nương luôn giữ gìn khuôn phép, đúng không ạ? Đấy, xong, Trương có tính đa nghi đối với vợ phòng ngừa quá sức nhưng nàng cũng giữ gìn khuôn phép đấy dẫn chứng thứ hai ạ là việc vũ nương giữ gìn khuôn phép và chưa từng để lúc nào vợ chồng phải đến hỏa điều đó cho thấy vũ nương có cách ứng xử rất khéo léo biết giữ đạo làm vợ nên khiến cho người chồng mặc dù có tính đa nghi nhưng không bao giờ vợ chồng phải đến thất hòa đây là cả một sự khéo léo đấy đúng không ạ sự khéo léo trong ứng xử xuất phát xuất phát từ sự thùy mị đoan trang của nàng đấy và thêm một dẫn chứng nữa đi ạ các bạn đọc nhiều hơn đọc xa hơn thêm một chút chúng ta sẽ thấy là cái tiễn đưa chồng ấy vũ nương đã dặn dò chồng như thế nào ạ sau khi bà mẹ dặn dò con thì vũ nương rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ. Chỉ xin ngày về đem theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi chị e việc quân khó liệu Thế giặc khôn lường Giặc cuồng còn lẩn lút Quân triều còn gian lao Rồi thế trẻ che chưa có Mà mùa dưa chín quá kỳ Khiến cho tiện thiết băn khoăn Mẹ hiền phải lo lắng Nhìn trăng soi thành cũ Lại sửa soạn áo rét gửi người ải xa Trông liễu rủ bãi hoang Lại thổn thức thương người đất thú dù có thư tín nghìn hàng cũng sợ không có cánh hồng bay bổng Vậy thì cái lời nói này của Vũ Nương Ở trong luận điểm này chúng ta sẽ dựa vào điều gì để phân tích ạ? Chúng ta sẽ không dựa vào những từ ngữ mà Vũ Nương nói Mà chúng ta sẽ dựa vào cách nói nhá Cách nói khi tiễn đưa chồng Cách nói này Cách ứng xử Khi tiễn đưa chồng Khi tiễn đưa chồng ra mặt trận Đầu tiên là hành động rót chén rượu đầy Hành động này cho thấy điều gì? Đây là một hành động mà không phải một người bất cứ người phụ nữ nào cũng làm được trong hoàn cảnh của Vũ Nương đâu nhá. Các bạn phải hình dung là sau cái buổi chia ly này, Vũ Nương sẽ trở thành một người chinh phụ một người chinh phụ ở nhà vò võ đợi chồng đi lính Nên là sẽ có rất nhiều những cái sự đau đớn, đau xót, tiếc nuối, đau thương Diễn ra ở trong cái buổi chia ly này Thế nhưng Vũ Nương vẫn đủ bình tĩnh để có thể làm những cái hành động làm sao cho hợp đạo vợ chồng Chứng tỏ nàng là một người nhã nhặn, có sự hiểu biết về bổn phận làm vợ đấy các bạn ạ Nhá, đồng ý chưa ạ? Đấy, Thứ hai, đó là những lời nói của Vũ Nương Chúng ta thấy nhìn chung đấy là những lời nói mà có thể các bạn chưa hiểu đâu Nhưng mà chúng ta thấy cái giọng điệu như thế nào ạ? Rất là mực thước Đúng không ạ? Giọng điệu rất là mực thước, rất là ôn tồn, rất là nhẹ nhàng và đầy sự chân thành ở đó Vậy nên nếu như không phải là một người đoan trang thùy mị Thì có lẽ Vũ Nương đã không làm được những điều như thế Đúng chưa? Vậy nên là phẩm chất đầu tiên của Vũ Nương mà chúng ta rất trân trọng Chính là sự đoan trang, thùy mị, nết na, tháo vát, khiêm nhường, nhã nhặn Và làm tốt cái bổn phận của một người phụ nữ trong gia đình Đấy, hiểu chưa nào các bạn ơi Nhá, thế chúng ta có thể phân tích như thế này Ví dụ nhá, ví dụ này ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng bạn đọc về nhân vật Vũ Nương chính là những chính là ở những phẩm chất tốt đẹp của nàng. Có người cho rằng Vũ Nương là khuôn vàng thước ngọc của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, quả không sai, bởi nàng rất đoan trang và thùy mị. Không chỉ được giới thiệu là một người con gái đẹp mà Vũ Nương còn là một người có tính tình thùy mị, nết na, và cách giới thiệu của tác giả đã tập trung nhấn mạnh về phẩm hạnh vẹn toàn của nàng. Bên cạnh đó, Vũ Nương cũng rất khéo léo, khiêm nhường trong cách ứng xử. Nàng luôn giữ gìn khuôn phép để cho cuộc sống gia đình không bao giờ đến chuyện thất hòa. Trong cảnh tiễn đưa chồng, Vũ Nương cũng đã à khiêm nhường nhã nhặn, có những cái hành động ôn tồn làm rõ bổn phận của người vợ và có lời nói tiễn đưa chồng mực hết sức mực thước nhẹ nhàng chân thành và giàu tình cảm đấy tất cả đã giúp cho bạn đọc hoặc là gì nhở à cách uh, cách giới thiệu cũng như là những cái lời nói của Vũ Nương trong mỗi hoàn cảnh khác nhau đều được tác giả Nguyễn Dữ dụng công xây dựng với nhiều những điển tích, điển cố, nhịp điệu và giọng điệu thì hết sức ý nhị. Đó, thể hiện cho sự hiểu biết và phẩm chất đoan trang, thùy mị của nàng. Ok chưa? Đó, đấy chính là về cái cách chúng ta viết hoàn chỉnh dựa trên những dẫn chứng như thế này. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Chúng mình đã hình dung ra chưa? Nhá, đấy, thế nên rằng ở đây điều mà chị muốn các bạn lưu ý đó là gì? Chỉ cần có dẫn chứng trong tay không sợ không biết được <laughs> đúng không chỉ cần có dẫn chứng trong tay không sợ là chúng ta không biết được nhớ chưa nào rồi, thế thì ở đây với những dẫn chứng này chị đã vừa triển khai và vừa phân tích rồi đấy Và có một yếu tố không biết là có bạn nào để ý không Là trong lời phân tích vừa rồi của chị Chị còn để ý đến đặc sắc nghệ thuật nữa cơ ạ Cái này là cái mà các bạn sẽ rất ít để ý trong quá trình chúng ta phân tích văn xuôi, đặc biệt là văn xuôi trung đại. Nghệ thuật ở đây là những cái yếu tố liên quan đến giọng văn này, liên quan đến từ ngữ, liên quan đến nhịp điệu vân vân. Thì ở đây chúng ta sẽ để ý đến đặc sắc nghệ thuật trong những lời nói của Vũ Nương. Các bạn sẽ thấy nhá, một đoạn sau nữa các bạn cũng sẽ thấy là trong cái đoạn mà Vũ Nương thanh minh ấy Lời nói của Trương Sinh thì không được nêu đâu nhưng mà tác giả rất tập trung nêu ra những lời nói của Vũ Nương Và tất cả những lời nói của Vũ Nương trong tác phẩm này Dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa Thì đều rất là nhã nhặn Rất là từ tốn Rất là đoan trang Và thể hiện rõ cho tiếng nói của một người phụ nữ thùy mị Đúng không các em? Các bạn cứ thử đọc mà xem nhá chị cam kết với các bạn cái điều đấy luôn chị cam đoan với các bạn điều đấy luôn đấy là vũ nương mọi lời nói của nàng đều được tác giả nguyễn dữ ghi lại với những cái giọng điệu như thế nào ạ giàu điển cố điển tích này rất là giàu tình cảm này hết sức ý nhị này và đặc biệt các bạn phải biết là những cái lời nói ấy là hoàn toàn tác giả nguyễn dữ sáng tạo thêm đấy chứ trong cốt truyện gốc thì vũ nương không nói bay bổng như thế đâu nhá trong câu chuyện gốc ấy thì lời nói của vũ nương cũng rất là ít mà chỉ tập trung vào những sự kiện thôi vào sự việc thôi còn ở đây tác giả nguyễn dữ là tập trung xây dựng nhân vật và xây dựng dựa trên lời nói dựa trên cái lời thoại của nhân vật là chủ yếu nên là chúng ta thấy được mọi lời nói của vũ nương trong mọi hoàn cảnh đều được tác giả nguyễn dữ dụng công xây dựng với nhiều những điển tích, điển cố với những cái nhịp điệu và giọng điệu hết sức ý nhị khác hẳn với các nhân vật khác luôn. Đó là một điểm sáng tạo. Đó là một cái điểm mà người ta gọi rằng là một cái sợi dây mà giúp cho Nguyễn Dữ đến gần hơn với số phận của người phụ nữ là một sợi dây giúp cho Nguyễn Dữ đến gần hơn với địa hạt của tinh thần nhân đạo trong văn học trung đại Việt Nam. Ok không các bạn? nhá Nên là bạn nào mà thi học sinh giỏi này Hay bạn nào muốn nâng cao hơn trong bài viết của mình Tập trung nhiều hơn vào khía cạnh nghệ thuật này giúp cho chị Ok chưa ạ? Thế thì qua tất cả những cái dẫn chứng như thế, qua tất cả những cái yếu tố như thế, chúng ta đã thấy được Vũ Nương là một người phụ nữ rất đoan trang, thủy mị và đây là nét phẩm chất đầu tiên vô cùng đáng được rằng là Vũ Nương còn những phẩm chất khác ví dụ như là sự hiếu thảo sự thủy chung tình yêu thương con và đặc biệt là đức tính giàu lòng tự trọng và rất trân trọng tình nghĩa nữa Thế thì với những đức tính này chúng ta sẽ vừa thực hiện bài tập và vừa cùng với chị theo dõi trong tài liệu của khóa học này nhá Đồng ý với chị không? Còn tất nhiên là với khuôn khổ của một buổi học nho nhỏ đồng hành cùng với chúng mình Thì chị sẽ vừa đem đến cái nhìn khái quát cho các bạn thông qua những cái sơ đồ ý như thế này Và vừa cùng với các em trải nghiệm cái cách phân tích cái kỹ năng phân tích đi từ dẫn chứng đến nội dung là như thế nào Đấy, còn tất nhiên là nếu như các bạn tham gia ở trong khóa học văn VIP thì chúng ta sẽ học tất cả những cái đặc điểm về nhân vật Vũ Nương về tác phẩm này đầy đủ kỹ lưỡng như vừa rồi chị đã đồng hành cùng với các bạn nhé. Đồng ý chưa? Còn buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau vừa có được cái nhìn hình dung về nhân vật Vũ Nương toàn diện như thế này và vừa trải nghiệm một phần phân tích chi tiết như thế này. Ok chưa ạ? Tất cả những nội dung còn lại chị sẽ triển khai cùng với chúng mình thông qua tài liệu này và đặc biệt là có những cái thử thách có bài tập về nhà cho các bạn nữa đồng ý với chị không cụ thể thì về bài tập về tài liệu chị sẽ đăng tải và hướng dẫn các bạn cách thực hiện trong bài đăng buổi sáng ngày mai ở trong nhóm học này nên các bạn phải chú ý tham gia và phải chú ý cập nhật để chúng mình thực hiện đúng nhá ok chưa rồi, đấy, còn buổi học ngày hôm nay của chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây có lẽ là sẽ có một số bạn có sự tiếc nuối thế nhưng mà các bạn cứ yên tâm nhé là chúng ta vẫn có tài liệu này và đặc biệt là chị vẫn đang đợi các bạn tham gia ở trong khóa học văn vip để chúng ta học đầy đủ chi tiết cụ thể và cặn kẽ cùng với nhau ok chưa Trở lại là như vậy nhá Còn buổi học ngày hôm nay quả thực là tiếp tục tiếp tục là sự hưởng ứng của đông đảo các bạn Có những lúc là mạng cứ giật giật giật giật luôn Không cả loát nổi bình luận của các bạn luôn Nhưng hiện tại là chị đã thấy các bạn tham gia và có sự trao đổi rất là tích cực Chị mong rằng là chúng mình sẽ tiếp tục duy trì sự tích cực này ở trong những buổi học tiếp theo nhé Đồng ý không? Còn buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây. Nếu như mà có gì băn khoăn các bạn có thể tiếp tục trao đổi cùng với chị ở trong nhóm chat hoặc là ở trong chính cái phần phát trực tiếp này. Chúng mình có thể bình luận nhá. Chị sẽ đọc lại những phần bình luận đấy của các bạn nữa. Rồi, còn bây giờ thì có lẽ là sẽ phải tạm biệt các bạn rồi Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong buổi học tối ngày mai nhá Chị sẽ lại tiếp tục cố gắng để cải thiện cái tình hình mạng của chúng mình Để làm sao buổi học diễn ra trôi chảy nhất Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi học ngày mai. Bye bye!